Rồi đồng ý nha Đồng ý, đồng ý nhá, đồng ý Chúng ta sẽ đến với cái nhân vật tiếp theo Ở trong cái chuyện ngắn này Đó là nhân vật người đàn bà hàng trai Và rõ ràng các bạn đều biết rằng là Nói về nhân vật người đàn bà hàng trái ấy Thì chúng ta sẽ đi kèm với một cái cụm từ Đó chính là gì nhở? Đó chính là vẻ đẹp khuất lấp đúng không đúng chưa nào phải không ạ vẻ đẹp khuất lấp có nghĩa là chúng ta phải đi một cái hành trình rất dài mới có thể tìm thấy những cái vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn của con người và cụ thể ở đây là người đàn bà hàng trải. Trước tiên, vẫn sẽ là phần giới thiệu về nhân vật các bạn nhé. Giới thiệu nhân vật chúng ta sẽ có cái thứ nhất, ngoại hình. Ngoại hình. Thì qua cái lời tả của nghệ sĩ Phùng, đúng không ạ? Đây là một người đàn bà trạc ngoài 40, thân hình cao lớn. Thân hình cao lớn. Đường nét thô kệch. Đường nét thô kệch lại còn bị gì nhở? Dỗ mặt. Được không nào? Ok chưa ạ? Dỗ mặt. Được chưa ạ? Tiếp tục này. Khuôn mặt thì bạc gì ạ? Khuôn mặt mệt mỏi. Khuôn mặt thì mệt mỏi. Tái ngắt. dáng đi thì chậm chạp. Khuôn mặt mệt mỏi tái ngắt. dáng đi thì chậm chạp. Được không nào? Tấm lưng áo thì bạc phách và rách rưới, Tấm lưng áo bạc phách rách rưới Được không ạ? Rách rưới. Chúng ta có thể thấy rằng là với cái vóc dáng này, với cái diện mạo này thì rõ ràng đây là hình ảnh của một người đàn bà mà đúng là sinh ra ở miền biển. Và cả cuộc đời dường như gắn liền với những nhọc nhằn. Với lam lũ, với nghèo túng, được không ạ? Đồng thời, cái trạng thái cảm xúc dường như cũng đang hé mở một cái số phận khổ đau các bạn chú ý nhá, được không ạ? À? Chúng ta có thể thấy rằng là về ngoại hình là như vậy. Thì ở đây chúng ta còn có thêm là đây là một cái nhân vật mà không có tên. Không có tên các bạn ạ. À. Chỉ gọi đơn thuần là người đàn bà hàng trài thôi. Rõ ràng là với cái cách gọi là không đặt tên cho nhân vật mà chỉ gọi đơn thuần người đàn bà hàng trài thì nhà văn Nguyễn Minh Châu dường như đã làm điển hình hóa cái nhân vật này. Và chứng tỏ cho một điều là trong cái cuộc sống lúc bấy giờ đặc biệt ở là ở những cái làng trài như vậy, những cái vùng biển như vậy thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái số phận giống như người đàn bà này chứ không riêng gì đúng không ạ? Không riêng gì cái người đàn bà mà đang được đề cập đến trong câu chuyện có rất nhiều người đàn bà khác cũng đang phải chịu cái số phận như vậy Và chính cái đói nghèo đã khiến cho họ phải gì ạ, phải sống một cái cuộc đời với những cái đầy đọa về thể xác và cả tinh thần cực kỳ là khổ đau đúng không nào? Thế nhưng mà bên trong nhân vật này vẫn ẩn chứa những cái vẻ đẹp và cụ thể vẻ đẹp đó là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu với chị nhá. Cái đầu tiên chúng ta sẽ có về tính cách của nhân vật này hay chính là vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật. Vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật. Được không ạ? Chúng ta sẽ có cụ thể như sau, vẻ đẹp đầu tiên. Đó là à điều này được thể hiện rõ nhất qua cái cuộc trò chuyện. Được không ạ? Ở tòa án huyện Được không nào? Cái vẻ đẹp khuất lấp này chỉ được bộc lộ qua cái cuộc nói chuyện này. Còn về cơ bản là nếu như mà chỉ biết đến cái phần phân đoạn đó là gặp cái cô gái này, gặp người đàn bà này ở cái bãi cát ấy thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu được và cũng không thể nào biết được cái vẻ đẹp của nhân vật này đâu. Ok chưa nào? Chỉ thông qua cái cuộc trò chuyện ở tòa án huyện thì chúng ta mới nhìn ra được cái vẻ đẹp của nhân vật này. Và vẻ đẹp đầu tiên chúng ta có thứ nhất, chị sẽ chia thành các trạng ấn tượng ban đầu này. Ấn tượng ban đầu này. Sau đó đến trong quá trình trò chuyện này. Được không ạ? Trong quá trình trò chuyện này Ok chưa nào? Ấn tượng ban đầu này trong quá trình trò chuyện này. Được không ạ? Và chúng ta sẽ có được không nào? Thì đây sẽ là hai cái chính nhá. Ấn tượng ban đầu và trong quá trình trò chuyện. Thì trước tiên chúng ta sẽ có ấn tượng ban đầu. Thì rõ ràng đây là một cái người đàn bà hiện lên với một cái vẻ đẹp đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục. Được không ạ? À? cam chịu đến mức mà không thể nào hiểu nổi được không ạ? À? Chúng ta thấy nhá, cái thứ nhất Khi bị chồng đánh Khi bị chồng đánh Thì người đàn bà này phản ứng lại như thế nào ạ? Chị nói thật chứ ở trong cái thời điểm này á Nói chung là đừng có <laughs> gọi là nhiều khi nói đùa với nhau bảo ở cái thời điểm này thì giống như kiểu là đừng có dại gì mà đi đánh vợ bởi vì nếu như mà cái trường hợp đấy xảy ra thì rất có thể là bây giờ chúng tôi sẽ vùng lên đấy chứ không phải là giống như là người đàn bà này đâu chúng ta thấy rằng là người đàn bà này thì như thế nào nhỉ các bạn nhỉ à khi mà bị chồng đánh ở bãi cát ấy thì không van xin không né tránh không né tránh không van xin được không nào không né tránh không van xin được không ạ à? không kêu ca đúng không ạ à? không chống cự phải không nào định đưa hai tay lên búi lại tóc rồi lại buông thõng hai tay xuống Lời cầu xin duy nhất xin chồng đưa mình để lên bờ đánh khiến cho Phùng vào đầu phải thốt lên. Thật không thể nào hiểu được, được không ạ? Chỉ có xin chồng là đưa lên bờ rồi đánh. Đúng không ạ? Và cái này khiến cho Phùng và Đầu có hiểu được đâu. Phải thốt lên rằng thật không thể nào hiểu được mà. Đúng không ạ? Sau đó, khi mà được Phùng và Đầu gọi là giúp đỡ, đúng không ạ? Nhờ luật pháp can thiệp để thoát khỏi lão chồng độc ác vũ phu kia, thì chị ta hoảng hốt quỳ sụp xuống van xin rối rít. Van xin rối rít van xin dối rít khi được không ạ? Được khuyên là bỏ chồng. Khi được khuyên bỏ chồng thì van xin dối rít đúng không ạ? Con lạy quý tòa. Con lạy quý tòa. Được không ạ? Quý tòa phạt con cũng được, bỏ tù con cũng được, được không ạ? Nhưng đừng bắt con bỏ nó Khiến cho bây giờ Khiến cho Phùng và Đầu cảm thấy rất là thất vọng Ban đầu thì thấy gì nhở Đây là không thể nào hiểu nổi Không hiểu nổi Nhưng sau đó là thất vọng và bất lực Đúng không ạ? Sau đó trong cái quá trình trò chuyện thì lại bộc lộ những cái vẻ đẹp như sau. Cái thứ nhất, sắc sảo, thấu hiểu lẽ đời đây là vẻ đẹp thứ nhất nhé vẻ đẹp thứ hai này sắc sảo thấu hiểu lẽ đời được không ạ sắc sảo thấu hiểu lẽ đời vì sao nói rằng là người đàn bà này rất là sắc sảo thấu hiểu lẽ đời thì chúng ta có thể thấy là hiểu được cuộc sống lao động trên biển vấp vênh hiểu cuộc sống lao động trên biển rất là bấp bênh và ẩn chứa nhiều những cái hiểm nguy có không phải lúc nào cũng bình yên mà cũng có những lúc bão tố thế nên rất cần bàn tay trèo lái của người đàn ông được không ạ à? rồi hiểu rằng là gì nhở à tiếp tục hiểu gánh nặng của gia đình là phải nuôi cả một sắp đúng không ạ à? Một sắp con đang tuổi ăn tuổi lớn và cần có người đàn ông để nuôi dưỡng. Được không ạ? Tiếp theo, hiểu người chồng vốn là người hiền lành tốt tính. Hiểu người chồng là người vốn hiền lành và tốt tính Thế nhưng mà vì khổ quá Thế nên thành ra mới trở thành vũ phu Tức là muốn giải tỏa cái gì ạ? Muốn giải tỏa cái khổ sở của mình đi Được không nào? Và tiếp tục hiểu hoàn cảnh của mình trước đó bản thân mình cũng không xinh đẹp gì mà mình lại còn kiểu ở trong cái dạng là ế chồng nữa thì đã có mang trước với người đàn ông này rồi nên là người đàn ông này cũng gì ạ à? à người đàn ông này cũng đã lấy mình và cùng với mình xây dựng gia đình rồi đúng không ạ rồi tiếp tục còn hiểu cả con nữa hiểu con của mình cụ thể là thằng phát nó là một đứa rất là nóng tính Mặc dù là hiếu thảo nhưng cực kỳ nóng tính Và có xu hướng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực giống như bố nó Đúng không ạ? Tiếp tục Hiểu, phùng và đầu Hiểu phùng và đầu Có ý tốt là muốn giúp đỡ mình Thế nhưng bản thân họ lại không có những cái trải nghiệm cuộc sống của người lao động miền biển Thế nên họ không thể nào hiểu rõ được cái nhu cầu mong muốn của chị và gia đình chị Đúng không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá Vậy là hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu và hiểu Đúng không ạ? Hiểu tất cả mọi thứ đấy Chẳng qua là chị ấy ban đầu chị ấy chưa có đủ cái sự cởi mở để chị ấy nói thôi Phải không nào? Và đặc biệt nhá Khi ban đầu được gọi lên thì rất là lo sợ, rụt rè và lúng túng đúng không ạ? Thế nhưng sau đó khi mà à khi mà đã hiểu được cái lòng tốt của Phùng và Đầu rồi, ban đầu xưng hô là con và quý tòa. Sau đó thì gì ạ? À sau đó Tránh Án Đầu khuyên chị ly hôn để thoát khỏi nạn bạo hành, đúng không ạ? Thì người đàn bà này hiểu được ý tốt của Phùng và Đầu đã thay đổi tư thế và lối xưng hô. Lúc bấy giờ thì xưng hô là chị và các chú. Đúng không ạ? với những cái lý lẽ linh hoạt chủ động bày tỏ ý kiến rằng chị cảm ơn các chú các chú không phải người làm ăn nên các chú không biết được người làm ăn lam lũ khó nhọc đưa ra những cái lý lẽ phải nói rằng thấu tình đạt lý được không ạ đưa ra những cái lý lẽ thấu tình đạt lý để thuyết phục hai người đối diện rằng chị ấy không thể bỏ chồng được được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Chúng ta có thể thấy rằng nhân vật này dẫu rằng rất quê mùa, dẫu rằng là thất học, thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng đó là gì ạ? Không hề cam chịu một cách vô lý đâu, không hề nông nổi một cách ngờ nghệch đâu, mà thực sự rất sâu sắc khi mà nhìn suốt cả cuộc đời mình về cuộc sống, về con người, về thiên chức là mẹ. Được không ạ? cảm nhận được thiện trí của tránh án đầu và nghệ sĩ Phùng, nhưng chị cũng thông cảm cho sự nông nổi và hơi có phần ngây thơ của họ. Bởi vì về thực tế là họ chỉ mới nhìn hiện thực cuộc sống đơn giản một chiều thôi, nên mới chỉ nhìn thấy hiện tượng chứ chưa nhìn được bản chất ở bên trong. Và chính cái sự thấu hiểu lẽ đời của chị đã khiến cho cả Phùng và cả đầu ngộ ra được nghịch lý của cuộc sống. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo hành và đặc biệt cho người nghệ sĩ Phùng của chúng ta nhìn thấy mối quan hệ giữa cuộc sống và nghệ thuật, giữa người nghệ sĩ và cuộc đời. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị nhé Bên cạnh đấy, vẻ đẹp thứ ba. Đó là một người thương chồng, thương con. Thương chồng. Thương con. Âm thầm lặng lẽ thương chồng, thương con, âm thầm, lặng lẽ, hy sinh để chắt chiêu cho hạnh phúc gia đình. Hy sinh, chắt chiêu hạnh phúc gia đình. Chắt chiêu hạnh phúc gia đình, được không ạ? À? Thì cái này sẽ được thể hiện rất rõ. Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng, đây chị sẽ trình bày sang bên này để các bạn có thể dễ quan sát nhé. Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng nói rằng đây là một người đàn bà rất là thương con. Phải thừa nhận rằng là người đàn bà ấy chính là con chiên ngoan đạo của một thứ chủ nghĩa. Đó chính là gì ạ? Đó chính là tình mẫu tử. Đúng không ạ? Con chiên ngoan đạo của một thứ tôn giáo. Đó chính là tình mẫu tử. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À khi mà trên tòa ấy, khi mà trên gì ạ? À tòa án huyện ấy hỏi và khuyên người đàn bà đừng gì ạ? Đừng cam chịu như thế nữa. Hãy vui vẻ chấp thuận để bỏ chồng để giải thoát khỏi những đòn roi đi. Thì người phụ nữ ấy đã gì ạ? Đã thuyết phục thẩm phán chắp tay vái lia lịa rằng con xin lại quý tòa bắt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Dù cho đó có là một người chồng tàn bạo và độc ác Cả nước không có một người chồng nào tàn bạo như hắn Thì chị vẫn can đảm chấp nhận đòn roi vì những đứa con của mình Được không ạ? À? Cái thứ nhất Chịu đòn roi Vì những đứa con của mình Được không ạ? À? Những đứa con của mình Chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái lý lẽ rất là đơn giản Thế nhưng mà lại thấm đẫm tình thương ở trong đó Đúng không nào? Chị sợ rằng là mình mình không nuôi nổi các con và cần có một người đàn ông trên con thuyền Đúng không ạ? Thêm vào đó thì gì nhở? À chị cũng luôn luôn giấu Không muốn cho các con thấy Luôn luôn giấu các con Và chính vì điều đấy mà xin chồng là Nếu mà có đánh tôi ấy, Thì mang tôi lên trên bờ để đánh bởi vì không muốn chúng nó phải chứng kiến cái nỗi khổ đau của mẹ và sự tàn độc của cha. Chị sợ rằng là những cái điều đấy sẽ làm tổn thương đến nhân cách, tâm hồn trong sáng của lũ trẻ. Và chị đã xin lão là đưa tôi lên bờ mà đánh. Đặc biệt, khi thấy thằng Phác tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền, nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh. Chị đã gửi con ngay lên rừng nhờ bố mình nuôi hộ sợ rằng có điều gì dại dột đến với bố nó, đúng không ạ? Có thể thấy rằng là rất hiểu những đứa con và rất yêu thương những đứa con của mình. Chúng ta có thể thấy là đúng quả thực là gì ạ? À, con dù lớn thì vẫn là con của mẹ và đi hết đời thì lòng mẹ vẫn theo con. Và chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái lý do hoàn toàn hợp lý thôi. Đúng không nào? Đây là một cái lý do hoàn toàn hợp lý thôi phải không nào? Thêm một cái chi tiết nữa, khi mà thằng Phát nó phát hiện ra mọi chuyện và nó đã có những cái hành động, đó là gì ạ? Đó là khi mà phải chứng kiến thái độ hành hung của cha, Phát đã xông vào, giật chiếc thắt lưng ngay từ người đàn ông đó, quất thẳng vào người lão. Cái tát này lửa của người cha vũ phu làm cho thằng bé lào đảo rúi xuống cát. Cảnh tượng vừa đau lòng như một viên đạn xuyên qua trái tim đã nhiều vết sẹo của người mẹ và bà cảm thấy cực kỳ đau đớn, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Nước mắt chứa đầy những nốt rỗ chằng chịt. Các bạn biết không ạ? Đó là nỗi đau, nỗi đau đớn về thể xác. Những cái đau đớn về thể xác thì qua thời gian có thể lành. Thế nhưng đó là nỗi dày vò về tinh thần Bởi người mẹ này luôn luôn nơm lớp lo lo sợ rằng con cái sẽ bị tổn thương Và bây giờ thì đứa trẻ ấy đã thực sự bị tổn thương rồi niềm tin trong trèo của trẻ thơ đã bị tan vỡ rồi đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ chính cái điều này đã khiến cho người mẹ cực kỳ đau lòng và sự đau lòng ấy là gì ạ sự đau lòng ấy là xuất phát bởi tình yêu thương những đứa con đúng không và các bạn ơi niềm vui của người đàn bà đó cũng xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ bến Cuộc sống của chị cũng có những lúc vợ chồng con cái sống hòa thuận vui vẻ, nhất là khi con cái được ăn no. Và khi nói đến đây, đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của người đàn bà ửng sáng lên như một nụ cười. Hiếm hoi lắm các bạn ạ. À. Hiếm hoi lắm. Và đó là cái điều mà chúng ta cảm nhận được là à, tình yêu thương ấy cũng đã thắp lên trong chính chị những niềm vui, và đó là niềm vui được nhìn thấy những đứa con của mình được ăn no, gia đình hòa thuận vui vẻ. Và các em ơi, niềm vui của người mẹ chỉ đơn giản có thế thôi ạ. Một người đàn bà có thể chịu những cái đau đớn về thể xác, có thể chịu tất cả mọi thứ dằn vặt về tinh thần. Thế nhưng chỉ vì những đứa con của mình có thể hy sinh tất cả và vượt được qua được tất cả những cái điều đó được không nào? Và chúng ta có thể cảm nhận được một cái tình yêu thương con thực sự rất đáng trân trọng từ người mẹ nghèo này Mặc dù là thất học đấy Mặc dù là gì ạ à? có thể là người ta nghĩ rằng là ngu dốt đấy Thế nhưng mọi thứ đều có lý do của nó Và lý do vừa giản đơn lại rất hợp lý mà cũng vô cùng vĩ đại Đó là muốn dành tất cả những cái gì tốt nhất cho những đứa con của mình Được không nào? Rồi, đây cũng là hình ảnh của một người đàn bà thương chồng Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mà tránh án đầu và người nghệ sĩ Phùng Nhìn gì ạ? À? à nhìn cái người đàn ông này trên cái phương diện đó là cái góc độ lý lịch và tất cả những cái gì mà anh ta đối xử với vợ Thì người đàn bà này lại thấu hiểu và thông cảm cho những chia sẻ những cái uẩn khúc và bức xúc của chồng Đúng không ạ? Người đàn bà này cảm thông chia sẻ sâu sắc với chồng chị nên đã tự nguyện trở thành đối tượng giải tỏa những cái nỗi u uất cho chồng của mình. Chị biết rằng là chồng mình không có nhiều cách để giải thoát nỗi bế tắc như những người đàn ông khác. Lão không biết uống rượu. Và thay vì cái việc uống rượu thì lão đã chút tất cả những cái bực bội và bế tắc ấy lên chính thân hình lam lũ của người vợ. Và hiểu được điều đó thì chị đã chấp nhận đau đớn về thể xác để có thể giải tỏa được cái nỗi bế tắc cho người chồng. Đem lại hạnh phúc no ấm cho những đứa con. Đối với người đàn bà hàng trai, đó chính là một sự hy sinh to lớn. Vậy thì các bạn ơi, các bạn có thể thấy rằng là như vậy với cái nhìn nhân đạo của nhà văn, đằng sau một cái câu chuyện buồn và bi kịch cuộc đời thì chúng ta vẫn thấy tỏa sáng cái vẻ đẹp của tình mẫu tử. Đó là sự can đảm, đó là lòng bao dung, đó là vị tha và đức hy sinh của người đàn bà hàng trài. Và chúng ta nhìn thấy ở đây, đó chính là những cái hạt ngọc ẩn giấu trong những cái lấm láp đời thường. Nhá, hãy chú ý giúp cho chị được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị về cái này nhá các em ơi. Các bạn có hiểu về nhân vật người đàn bà hàng trái không ạ? À? Được không ạ? À? Các bạn có thể thấy rằng là từ những cái mà chị phân tích ở phía trên Chúng ta sẽ nhìn thấy về cái số phận của nhân vật này Đúng không ạ? Số phận của nhân vật này đó chính là Cũng như chồng chị, ngay cả cái tên cũng không có thì ở đây dụng ý của tác giả là những số phận như thế có thể gặp ở rất nhiều nơi được không ạ? À? Gặp dễ dàng ở nhiều nơi. Có một cái số phận rất là oái oăm chớ treo và đầy bất hạnh. Oái oăm, chớ treo và đầy bất hạnh. Đúng không ạ? À? Đó chính là từ khi còn trẻ thì đã kém may mắn, không có một vẻ bề ngoài xinh đẹp không có quyền lựa chọn người đàn ông phù hợp với mình. Nên dù sinh ra trong một gia đình khá giả đấy, nhưng lại khó lấy chồng. Trong phố không ai lấy, không có sự lựa chọn nào khác chị có mang với một anh con trai nhà hàng trài ở giữa phố và trở thành vợ của người ta. Được không ạ? Đấy là trước đấy là khi còn trẻ nhá. Được không nào? Sau khi lấy chồng sau khi lấy chồng thì lại trải qua cái cuộc sống khốn khó về vật chất. Khốn khó về vật chất. Và gì nữa ạ? À? à và chịu cái cảnh đọa đầy đau đớn về thể xác và tinh thần. Đau đớn về thể xác và tinh thần. Ok chưa ạ? Chú ý giúp cho chị nhá. Cuộc sống gắn bó với con thuyền lưới vó chật trội lênh đênh giữa phá nước nhà lại đông con, trên dưới chục đứa. Nên dù bươn trải tần tảo nhưng đói nghèo vẫn hoàn đói nghèo. Được không ạ? À? Vào các vụ bắc xương rồng luộc nuôi mười mấy miệng ăn chấm muối, toàn ăn xương rồng luộc chấm muối. Đau đớn về thể xác và tinh thần trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình Bị chính người chồng của mình ngược đãi đánh đập với những trận đòn roi không thương tiếc Cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng Bởi lão cho rằng chính trị là thủ phạm đầy lão đến cảnh khốn khổ nhọc nhằn đó và trước những hành động thô bạo ấy Thì người đàn bà chỉ lặng im cam chịu những đòn thù của chồng Mà không hề van xin hay chống trả hay là trốn chạy Thì chị bổ sung thêm cho các bạn những cái ý về số phận của nhân vật này Để các bạn có thể thêm vào nhá Ok chưa? Đồng ý không? Chị sẽ làm thêm uh, những cái phần về nhân vật người đàn ông nữa Tức là người chồng nữa Để các bạn có thể tham khảo thêm Nhưng mà trong cái khuôn khổ của phần chia sẻ kiến thức Thì chị sẽ dừng lại ở đây đối với tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa thì chị đã nói về cái gì ạ? Chị đã nói về tình huống chuyện. Chị đã nói về gì ạ? À chị đã nói về ờ, nhân vật Phùng. Chị đã nói về gì ạ? À chị đã nói về người đàn bà hàng trài. Và các bạn có thể thấy nếu như nói về cái giá trị nhân đạo của cái tác phẩm này thì nó sẽ được thể hiện qua những cái ý, ví dụ đó là cái gì ạ? Mang cái tính chất chúng ta sẽ nhớ tới các cụm từ tố cáo, hiện thực. Đúng không? Phơi bày hiện thực thì ở đây là một cái hiện thực đói nghèo Đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ có về ca ngợi Ca ngợi ở đây là ca ngợi những cái vẻ đẹp khuất lấp của con người Đúng không ạ? Tiếp theo là tiếng nói đồng cảm của tác giả Phải không ạ? Đối với những cái số phận đó Ok chưa nào? Còn lại thì ở trong cái tác phẩm này dường như là không không có cái tính chất mở đường có nghĩa là mình sẽ có thêm một cái khía cạnh nữa trong cái giá trị nhân đạo đó là mở đường cho nhân vật nhưng mà không có cái khía cạnh mở đường ở đây chỉ có thể là uh, chúng ta thấy rằng sau đó thì đất nước đổi mới và cái cuộc sống của người đàn bà này cũng sẽ có những cái sự cải thiện vậy thôi được không ạ? Đói nghèo sẽ bị đẩy lùi và có thể là cuộc sống của cái gia đình này sẽ trở nên hạnh phúc hơn với tất cả những cái hy sinh lớn lao của người đàn bà đó. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị về những cái này nhá. Ok chưa nào? À, các bạn ơi, Chúng mình có hiểu bài không ạ? Chúng mình có hiểu bài không ạ? Đó là tất cả những cái phần thông tin cực kỳ chi tiết mà chị đã chia sẻ cùng với chúng mình được không nào? Chị rất hy vọng rằng là các bạn đã nắm bắt được tất cả những cái phần kiến thức mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn trong hai buổi về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của chị em mình. Các bạn có nắm được không ạ? <laughs> Chúng mình có nắm được không? Chúng mình có nắm được không ạ? <laughs> Rồi nhá Vậy thì trong quá trình mà các bạn chủ động học kiến thức nền ấy Nếu như có vấn đề gì băn khoăn Thì các bạn có thể chủ động nhắn tin trong group Để chị sẽ giải đáp cho các em nha còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại buổi học tại đây nhé. Cảm ơn các bạn vì đang thả tim rất nhiều cho chị và chị Hiên hẹn gặp lại các bạn ở trong tác phẩm tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Bye bye! Các bạn ơi, nhất định phải đăng ký ngay khóa học 10 ngày để có thể tham gia cùng với chị Hiên tổng ôn lại toàn bộ lượng kiến thức, đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học trước khi chúng mình bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia các bạn nhé.